hello các bạn Phía sau mình đây là cái máy sàng của Hợp tác xã Phú An Lâm Đồng Mình đang dùng cái máy này để sàng và phân loại kích thước hạt Máy gồm 4 loại sàng đó là sàng 14, 16, 18 và sàng cu ly Mình đang nhận dịch vụ sàng sau khi mà sàng xong và phân loại thì sẽ được đóng vô một cái bao ni lông này để ờ, đảm bảo không bị ẩm mốc thấm vô này, không bị ẩm mốc, không bị nước vô này và sẽ đóng thêm phía ngoài một cái bao như thế này nữa và quy chuẩn của một bao như thế này sẽ là 60 kg và quy chuẩn của một bao đầu vào cũng sẽ là 60 kg nhé các bạn và chi phí sàng một bao như thế này là 96 ngàn nó bao gồm là 90 ngàn là tiền công 6 ngàn còn lại là tiền chi phí cho hai cái bao này cái bao ni lông lót bên trong và cái bao bên ngoài như thế này cảm ơn các bạn <laughs>